Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần sau thời gian lâm bệnh nặng. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là đại biểu Quốc hội khóa 9-10. Năm 1945, ông tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1949. Năm 1950, ông được tổ chức Việt Minh điều động gia nhập quân đội, bắt đầu trưởng thành từ một binh nhì và kinh qua nhiều nhiệm vụ. Năm 1984, ông được phong quân hàm thiếu tướng, giữ chức vụ chủ nhiệm chính trị, rồi phó tư lệnh về chính trị, kiêm chủ nhiệm chính trị, phó bí thư ban cán sự Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Năm 1988, ông được phong quân hàm trung tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Năm 1991, ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Năm 1992, ông được phong quân hàm Thượng tướng. Tháng 6 năm 1992, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, ông được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 bầu vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm 1996, ông được phân công làm thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8, ông được bầu làm ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Tháng 12 năm 1997, Tại hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, ông được bầu giữ chức vụ Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Do những thành tích và đóng góp trong sự nghiệp của mình, ông đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng, huy hiệu 75 tuổi đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.